Oh, ờ, yeah, ờ, okay. I'm from Japan. I'm from Japan. Hello. xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Nam Đen về lóc lóc cô và ngày hôm nay Hoàng đã mở cửa lại rồi nha. Thì mình sẽ làm một cái clip giải cho anh em xem là mình đã làm xe Nhật Bản để đi uh, nhờ cái xe chụp hình. Nhưng mà trước khi làm video này mình đã học được vài câu tiếng Nhật rồi nha. Ok chúng ta sẽ đi. Okay, okay. okay. Yes. yes. ok anh ơi rồi anh sẽ anh sẽ làm video ờ, giải trí vui thôi nha ok cảm ơn nha dạ. mà không từ từ anh không phải phải anh nói lại đi à thưa mời <laughs> Đợi món những nhà báo gì thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi giờ này Ok, mình đã nhờ ba đứa em chụp hình cho mình rồi nha Mình dùng tiếng Nhật mà ba đứa em nó cũng hiểu và đã chụp cho mình ờ, vài tấm hình Bây giờ mình sẽ tiếp tục Yeah, yeah, ok anh em mình vừa thử hai bạn nữ này chụp hình cho mình nha nhưng mà có cái là bạn nữ này nghĩ mình là người nước ngoài thì nên mình không thể nào mà trôn được nữa bây giờ mình sẽ tiếp tục qua bên này để uh, nhờ mấy nước Hello xin chào anh em, từ nãy giờ mình đã đi ờ, phỏng vấn được, uh, nhờ chụp hình được uh, hai hai người nha Tại vì uh, đã trưa rồi trời nóng, uh, giờ đi kiếm bạn nữ đi dọc phố rất là khó Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống đường này để xem Đi thôi mọi người Korea. Oh, to Oh, yeah, okay. I'm from Japan. I'm from Japan. Rồi, xin chào anh em nha. Từ nãy giờ mình đã nhờ rất nhiều bạn nữ chụp hình rồi và thì bữa nay chưa rất là nóng bây giờ có thể mình sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn mọi người đã xem video nếu mà cảm thấy hay thì có thể chia sẻ và bình luận cho mình nha mình sẽ ra nhiều video hay hơn nữa chúc mọi người xem video vui vẻ chúng ta đi thôi